Vâng, lại được gặp lại tất cả quý vị và mọi người khách hàng chúng ta trên kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận Cầu Vấp, Tân Bình và quận 12 nha quý vị. Và trong video buổi à, chiều tối đẹp trời ngày hôm nay thì em lại tiếp tục và cập nhật gửi đến được quý vị với à, mọi người với một căn nhà villa à, với ngang 5 và sâu 8 m nha quý vị. Đây là một căn nhà với thiết kế rất đẹp và được gia chủ tặng full nội thất nha. Đây là bên trong toàn bộ cái cận cảnh của không gian thiết kế ở bên trong phòng khách và phòng bếp của căn nhà mình nha quý vị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 và đây là một căn nhà villa ngang năm và độ sâu là 8 mét Và với căn nhà đang được gia chủ bán với cái giá chỉ có uh, ờ, 3 tỷ 850 ờ, triệu đồng thôi nha quý vị với 3 tỷ 850 triệu đồng và giá này thì còn thương lượng nha. Một căn nhà với villa ngang năm và độ sâu là 8 m. Nhà này thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi, mở bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì nằm trên con hẻm rộng lên đến khoảng 2 à, m rưỡi nha quý vị, 2,5 m và ngay sát với lại hẻm xe hơi luôn. Cách hẻm xe hơi chừng cỡ khoảng 30 à, m đi bộ mà thôi. Ngay sát bên ngoài kia thì à, chúng ta sẽ có một cái xe hơi đang đậu ngay ở gần của căn nhà mình đây cô nha quý vị. Đấy đường à, lớn và đường à, trục chính luôn Đấy và nhà mình thì à, nhà một sẹc và một trục nha quý anh chị Với căn nhà mình là hẻm vừa xe ba gác luôn nha quý anh chị Đấy, với à, căn nhà là villa ngang năm và độ sâu là lên đến 8 à, mét và được à, xây dựng cũng như là full nội thất rất là đẹp và tuyệt vời như quý vị. Căn nhà này thì đang có mức giá bán là chỉ với giá là 3 tỷ 850 triệu đồng và với nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày như quý vị và được gia chủ hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình lên đến khoảng 60 đến 80% giá trị căn nhà. Và căn nhà chúng ta thì đối diện ngay chợ Hạnh Đông Tây và ngay sát bên với lại khu vực công viên Làng Hoa, ngay chợ đêm luôn nha quý anh chị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 ở đây thì ở à, gia đình mình chúng ta có thể để được từ 2 đến 3 chiếc xe máy nha quý vị Với căn nhà là ngang năm và độ sâu là 8 mét và nhà mới sổ hồng riêng và sổ hồng chính chủ mua bán công chứng ngay trong ngày đều được nha quý anh chị. Đây với căn nhà mình thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi. Một căn nhà villa ngang 5 và sâu 8 với thiết kế rất đẹp, tuyệt vời nha quý vị. Tặng những à, bộ sofa cho đến bàn ăn cũng như là có tủ lạnh và có tủ để giày dép một nón áo mưa Đấy, với căn nhà mình thì à, với hướng chính là hướng Nam và nằm ngay sát bên với lại đường Quang Trung thuộc à, phường 11 quận cò Vấp thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Đấy, ngay sát bên với làng hoa và chợ Đông Tây nha. Đây là toàn bộ những các cái thiết kế. Vâng và tặng lại tất cả nội thất ở bên trong nha quý anh chị. Với uh, từ bộ sofa cho đến bàn ăn này cũng như là có giường tủ và bàn trang điểm kết để tivi nhà mình thì có hai phòng ngủ nhưng mà phòng ngủ khá là lớn nha quý vị phòng bát master không và vệ sinh cũng rộng nha mỗi lầu thì sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh cho nên là không gian căn nhà mình khá là rộng để cho những ờ, khách hàng chúng ta ở rất là thoải mái nha quý vị Khu vực đường sau đây thì ờ, chúng ta sẽ có không gian phòng bếp này và được gia chủ tặng gia đình mình với một bộ bàn ghế ăn gồm 4 ghế và có một tủ lạnh, agua Đấy và có tủ ờ, bếp luôn nha quý anh chị. Ngay dưới ờ, khu vực cầu thang thì ờ, chúng ta sẽ có phòng vệ sinh. Đấy và trang trí đồ trang trí bên trong rất là đẹp nha quý anh chị. Một mẫu nhà phải nói là rất là tuyệt vời và thiết kế mẫu home uh, rất là đẹp nha. Đấy, với căn nhà chỉ với phần khúc khoảng hơn 3 tỷ đồng và căn nhà mình thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình rồi và sổ thì được công nhận đủ luôn nha quý vị Đấy, với bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến phòng ngủ đầu tiên của căn nhà mình này Và sẽ có phòng lớn cũng là phòng bát tư Có ờ, kệ để tivi và có tủ quần áo cũng là kèm theo giường Và có bàn trang điểm và phòng vệ sinh thì khá là rộng luôn rồi Một căn nhà là ngang 5 à, mà lại dài 8 mét và xây dựng cứ mỗi lâu Chúng ta sẽ có một phòng ngủ và một vệ sinh thì phải nói khá là rộng nha Và đằng trước thì à, của căn nhà chúng ta sẽ có ban công nha quý anh chị Đấy, với có ban công và có phòng thờ, phòng giặt, sân phơi bên trên ở sân thượng nha khu vực bên trên đây thì chúng ta sẽ có giường này có tủ tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình tại với à, bên ngoài thì chúng ta sẽ có ban công và ban công thì à, đã được gia chủ là trồng những các cái à, cây dây leo rồi rất là đẹp nha quý vị đây là cận cảnh cái không gian khu vực lầu 1 của căn nhà mình và vệ sinh này rất là rộng luôn Đấy, và di chuyển đến khu vực bên trên thì chúng ta sẽ tham quan đến lầu 2 nha quý anh chị lầu 2 của căn nhà mình này thì ờ, chúng ta vẫn sẽ có một phòng ngủ lớn và vẫn có phòng vệ sinh, có bàn làm việc. Đấy, với ờ, thiết kế rất là đẹp luôn, một mẫu nhà phải nói là chỉ với phân khúc hơn 3 tỷ đồng và không gian rộng thoáng nha quý vị. Đây hơn 3 tỷ đồng mà căn nhà mình rất là đẹp luôn này. Với ờ, nằm trên vị trí tọa lạc ngay khu trung tâm, ngay sát bên với lại khu vực chợ Hành Đông Tây và công viên Làng Hoa nha quý anh chị thuận tiện cho gia đình chúng ta di chuyển về những các cái khu vực trung tâm thì rất là gần nha một căn nhà với xây dựng mới và đẹp, tặng full nội thất đầy đủ hết, với hướng nhà là hướng chính nam. Và nhà này thì có sổ hồng riêng cũng là giấy tờ hoàn công đầy đủ gia đình mình. Mua bán công chứng thì ờ, được gia chủ là bao sang tên và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình hết mức nha. Đấy, bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có phòng thờ và sân thượng trước sau này. Đấy, phòng thờ bên trên và khu vực sân phơi nha quý anh chị. Sân phơi ở trên thì khá là rộng rồi. Sân phơi thì rất là thoải mái với một trệt và ba lầu lại rất là rộng luôn cho gia đình mình nhé quý anh chị và trong video của em đến đây cũng xin kết thúc Nếu như quý vị và mọi người khách hàng chúng ta xem và quan tâm đến Và muốn mua ngay cho mình thì hãy nhấc máy và liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em khi xem được video này nha quý anh chị Và trong video của em đến đây xin chào và xin hẹn gặp lại tất cả mọi người khách hàng chúng ta trong video sau Xin chào và xin cảm ơn, xin hẹn gặp lại